Xe tăng là loại xe chiến đấu bọc thép, được trang bị pháo lớn, di chuyển bằng bánh xích được thiết kế cho tấn công và phòng thủ độc lập, hoặc cùng các đơn vị chiến đấu khác. Hỏa lực này thường được cung cấp bởi một pháo chính cỡ nòng lớn với súng máy trong một tháp pháo quay, có giáp hạng nặng và có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình nhằm cung cấp sự bảo vệ cho xe tăng và tổ lái, cho phép thực hiện tất cả các nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường. Do đặc trưng chức năng chiến đấu, nên xe tăng được đánh giá qua rất nhiều các thông số kỹ thuật, chiến thuật mà chúng nằm trong các nhóm tính năng chính như sau. 1. Hỏa lực là số lượng, chất lượng, cỡ nòng của vũ khí gắn trên xe, bao gồm nhiều thông số như tốc độ bắn nhanh, độ chính xác, tầm bắn xa nhất, tầm bắn gần nhất, sức công phá của đạn. Các xe tăng hiện đại thường trang bị một pháo bắn thẳng nòng trơn hoặc có khương tuyến cỡ nòng từ 100 đến 125 mm, trong thế chiến hai cỡ nòng thông dụng 1 đến 2 khe súng máy, và mỗi một đại liên nằm trên tháp pháo. Đạn có nhiều loại đạn nổ, xuyên thép, đạn chống tăng và tên lửa có điều khiển bắn qua nòng pháo. 2. Vỏ thép. Đây là thông số về tính được bảo vệ của xe gồm các yếu tố về số lượng, chất lượng, độ dày, vật liệu, hình dáng và vị trí bố trí của các lớp vật liệu vỏ thép để bảo vệ xe. Các xe tăng hiện đại ngoài nhiều lớp vỏ thép và các vật liệu tổng hợp còn các lớp treo bảo vệ bằng thuốc nổ, còn gọi là giáp phản ứng nổ, viết tắt là ERA và các lớp vật liệu chống phóng xạ cho trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra, và hệ thống tuần hoàn và lọc khí chống vũ khí hóa học, sinh học. 3. Tính cơ động là tính năng rất quan trọng quyết định hiệu quả chiến đấu của xe tăng, bao gồm các thông số như tốc độ tối đa, tốc độ chiến đấu trên các địa hình, khả năng vượt vật cản, khả năng vượt dốc, khả năng vượt sông, tầm hoạt động xa nhất, tính việt giã, Hiện nay, các loại xe tăng nổi tiếng được sản xuất tại một số nước là các cường quốc quân sự và kinh tế trên thế giới, và cũng là các nước có truyền thống sử dụng xe tăng trong chiến tranh như Nga, Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Israel và gần đây là Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên. Mỗi quốc gia tùy quan điểm, kinh nghiệm và điều kiện của mình, chế tạo xe theo ưu tiên riêng cho các tính năng của xe tăng. Các điểm mạnh, yếu và chiến thuật sử dụng xe tăng. A. Điểm mạnh Xe tăng có các điểm mạnh thể hiện ở ba chức năng chiến thuật, chức năng tấn công thọc sâu, chức năng chống tăng và chức năng trợ chiến bộ binh. Chức năng tấn công thọc sâu, xe tăng là xe vũ trang mạnh di chuyển bằng xích, thực tế là loại xe Việt dã chạy mọi địa hình không cần đường xá, xe có thể vượt các chướng ngại vật và các địa hình, địa chất phức tạp với vận tốc khá cao, có hỏa lực mạnh, độ bảo vệ tốt và tương đối độc lập trong hoạt động do đó, xe tăng là loại vũ khí tấn công thọc sâu cơ động tiện dụng, phổ biến nhất của lục quân, bên tấn công tung các đơn vị xe tăng đánh vào khoảng không gian chiến thuật phía sau tuyến, phòng thủ của đối phương, thọc sâu chia cắt các đơn vị của địch phá vỡ hậu tuyến phòng ngự và các cơ cấu liên lạc, hậu cần, chỉ huy của đối phương làm đối phương tan vỡ hoảng loạn hoặc bị rơi vào vòng vây, nhất là khi quân tấn công dùng nhiều mũi xe tăng kết hợp bộ binh cơ giới đánh chia cắt và hợp vây quân phòng thủ. Đây chính là các kịch bản của chiến tranh chớp nhoáng của quân đội Đức Quốc xã, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, với các đơn vị xe tăng thiết giáp tập trung cấp sư đoàn, tập đoàn quân xe tăng đánh thọc sâu chia cắt đã tạo các chiến thắng vang dội nhanh chóng, hiệu quả rất lớn trong giai đoạn đầu của chiến tranh trên bộ tại chiến trường châu Âu chức năng chống tăng, cũng chính vì khả năng thọc sâu cơ động cực kỳ nguy hiểm trong tấn công của xe tăng, nên để đối phó lại, quân phòng ngự cũng phải duy trì một lực lượng xe tăng thiết giáp hùng hậu, tập trung tại hậu tuyến phòng ngự của quân mình làm lực lượng dự bị để cơ động phản công chống lại và hóa giải các mũi thọc sâu của xe tăng đối phương. Đây chính là kịch bản của trận vòng cung Kutsk nơi có trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Như vậy sức mạnh chủ yếu của xe tăng là sức mạnh tiến công cơ động, và nhờ sức tiến công cơ động đó xe tăng cũng được dùng làm phương tiện chủ yếu, để phòng thủ tích cực phản công chống lại sức tấn công cơ động của đối phương. Chức năng trợ chiến cho bộ binh, xe tăng cũng có thể được sử dụng như các ô pháo di động để trợ chiến cho bộ binh trong việc đánh quân địch phòng ngự trong công sự và trận địa kiên cố liên hoàn nhưng chỉ nên dùng chức năng này khi thật cần thiết không nên lạm dụng, vì có thể gây tổn thất lớn cho lực lượng xe tăng vì không phát huy được các điểm mạnh, mà còn dễ bị quân phòng ngự khai thác các điểm yếu của mình. B. Điểm yếu Điểm yếu rất quan trọng của xe tăng là tầm quan sát của kíp chiến đấu kém. Vũ khí đánh gần của xe tăng khá kém do xạ giới bị hạn chế bởi các vỏ bọc thép ở tháp pháo, sự cơ động bị chậm do phụ thuộc vào tốc độ quay của tháp pháo. Những xe tăng kiểu cũ có lớp vỏ giáp trên đỉnh tháp pháo mỏng, không được trang bị vũ khí phòng không súng máy, tên lửa đất đối không tầm ngắn, đều bất lực trước máy bay cường kích và trực thăng chống tăng của đối phương. Xe tăng gần như bất lực trước máy bay, trực thăng của đối phương vì tầm quan sát rất kém, và vũ khí của xe tăng không phải là thứ chuyên dụng để chống lại mục tiêu trên không, cần dẫn nguồn. Do đó để tránh thương vong cho xe tăng, khi tác chiến phải có lực lượng không quân điểm trợ hữu hiệu, hoặc lực lượng phòng không đủ mạnh để bảo vệ khoảng không cho xe tăng tác chiến. Lực lượng phòng không này vừa phải chống máy bay hiệu quả vừa phải có sức cơ động cao đi kèm xe tăng. Do đó tại các cường quốc quân sự thế giới đã chế tạo các loại xe tăng phòng không, cần dẫn nguồn trang bị radar và tên lửa, pháo phòng không để đi kèm trong đội hình tấn công của xe tăng cơ giới. C. Chiến thuật sử dụng xe tăng vì các điểm mạnh yếu nêu trên cho nên cần phải sử dụng xe tăng hợp lý theo đúng chiến thuật một chiếc xe tăng M1A1 Abrams bắn một vòng tròn, như một cuộc biểu tình trong ngày tri ân vợ chồng Jane Weiner của tiểu đoàn xe tăng một trên trung tâm chiến đấu, trên bộ của lực lượng thủy quân lục chiến 29 Palms, California, ngày 3 tháng 4 năm 2018 dùng lực lượng xe tăng tập trung theo các nhiệm vụ tác chiến độc lập và đúng chức năng là lực lượng tấn công cơ động thọc sâu, hạn chế dùng đơn lẻ phân tán làm các nhiệm vụ phụ trợ cho bộ binh. Xe tăng nên tấn công trong đội hình có bộ binh, bộ binh cơ giới và vũ khí phòng không đi kèm để khắc phục tầm quan sát kém và có bảo vệ từ trên không. Không nên sử dụng xe tăng trong việc đánh các mục tiêu trong thành phố, rừng núi vì sẽ dễ dàng bị bộ binh địch áp sát và tấn công. Quân đội Nga phải chịu tổn thất lớn về thiết giáp khi sử dụng xe tăng. Trong chiến tranh Chechnya lần thứ nhất 1994-1996, tránh dùng xe tăng đánh các tuyến phòng thủ kiên cố của địch vì xe tăng không phát huy được tính cơ động của mình, vì các hệ thống vật cản và mìn chống tăng địch răng sẵn và là nơi tập trung các lực lượng chống tăng của địch. Tốt nhất chỉ nên sử dụng xe tăng vào chức năng thọc sâu và chống tăng. Theo kinh nghiệm của chiến tranh hiện đại nhất là trong Thế chiến thứ hai, thì nhiệm vụ đánh chọc thủng các vỏ cứng của tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương nên được thực hiện bởi bộ binh kết hợp với xe tăng, yểm trợ bởi mật độ bắn phá cao của pháo binh cùng với sự giúp đỡ của không quân